trường vàng Forex chứng khoán Mỹ dầu ờ, BTC của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày mùng 5 ờ, tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần ờ, biến động giảm giá khá là mạnh của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa ở 1740. Giảm rất là sâu, phá xuyên qua 1007 xuống đến thấp nhất là 1689 trước khi là phục hồi trở lại đóng cửa vùng 1712 à, có thể nói vùng giá dưới 1 bảy vẫn là một vùng hỗ trợ rất là mạnh và khá đáng tin cậy. Như chúng ta tuần qua chúng ta canh mua tại hai vùng là 25 và dưới 1 bảy thì vùng giá 25 chúng ta bị dừng lỗ còn vùng dư, vùng giá dưới 1 bảy thì chúng ta cũng tạm thời có thể gọi là đóng cửa tuần gỡ được cái lệnh dừng lỗ ở vùng giá 25 thôi. Xuống tuần tới thì xét về yếu tố thông tin tuần qua tâm điểm của chúng ta chính là bảng lương phi nông nghiệp của Fed đúng không ạ? À, thì như chúng ta biết là cái à, bảng lương phi nông nghiệp của Fed có hai điểm chú ý. Thứ nhất là cái à, bảng lương phi nông nghiệp thì tạo ra 315.000 việc làm. Cái này là tương đối sát với kỳ vọng 295.000 việc làm của các, các chuyên gia kỳ vọng. Nhưng nó thấp hơn rất là nhiều, thấp hơn 200.000 việc làm so với tháng trước. Vì tháng trước cái số việc làm được tạo mới trong tháng là dừng ở mức 525.000 26.000 việc làm cơ. Nhưng có một điểm rất đáng chú ý đó là cái tỷ lệ thất nghiệp thì thà, tỷ lệ thất nghiệp thà, tháng vừa qua được công bố thì lại tăng lên rất là vượt trội. Từ mức 3,5% tỷ lệ thất nghiệp kéo lên mức 3,7%. Đây sẽ là một cái áp lực rất lớn đến ờ, việc muốn tăng lãi suất mạnh tay của Fed. Bởi vì chúng ta biết là Fed đập chuột nhưng lại không muốn là vỡ bình nên Fed muốn kéo lạm phát nhưng mà không muốn nền kinh tế là hại cánh cứng rơi vào sự suy thoái. Do vậy, với việc tỷ lệ thất nghiệp thì không đạt kỳ vọng, còn số việc làm tạo mới thì vẫn đạt kỳ vọng thôi ở mức 300 đến 500 nghìn việc làm. Đây là cái mức Fed kỳ vọng. Nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp thì đang tăng nhưng mà đang tăng hơi nhanh so với kỳ vọng tức là từ mức 3,5 nếu lên 3,6 thì cá nhân tôi đánh giá nó cũng không không quá mạnh nhưng mà việc tỷ lệ thất nghiệp một tháng mà tăng lên từ 3,5 lên 3,7 thì nó cũng đặt ra một dấu hỏi lớn cho Fed do vậy việc theo dõi tiếp các chỉ báo kinh tế đặc biệt là cái chỉ báo lạm phát công bố vào ngày 13 tháng 9 sẽ có ý nghĩa quyết định rất lớn đến việc là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất là 0,75% hay 0,5%. Hiện nay thì các trader tức là thị trường giao dịch các ờ, hợp đồng hoán đổi tương lai về kỳ vọng tăng lãi suất của Fed thì đang kỳ vọng với mức tăng là 0,75%. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là trước cái bảng lương phi nông nghiệp này được công bố thì cái tỷ lệ kỳ vọng tỷ lệ phần trăm theo khảo sát thì là đang là 62% kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 0,75 nhưng mà sau cái bảng lương phi nông nghiệp này thì cái tỷ lệ tăng lãi suất 0,75 đã giảm xuống ở mức là 57%. Nếu cái lạm phát vào ngày 13 tháng 9 mà tiếp tục hạ nhiệt, cá nhân tôi đánh giá nó hạ nhiệt rất mạnh. Tôi thì tin tưởng nó sẽ hạ nhiệt từ mức 8,5 xuống dưới 8% và nếu thực tế như thế thì hoàn toàn Fed sẽ tăng lãi suất là tầm 0,5%. Cá nhân tôi thì cũng thiên về hướng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5% thôi. Tuy nhiên từ giờ cho đến lúc đó, từ giờ cho đến lúc ờ, giữa tuần sau giữa tuần ờ, tuần sau nữa đấy ạ ngày 13 tháng 9 khi ờ, thông tin CPI được công bố rồi đến ngày 21 22 Fed họp thì lúc đó còn nhiều cái vấn đề về các việc các chủ tịch Fed là phát biểu và giới đầu tư thì đồn đoán đánh future với nhau thì cái tỷ lệ việc kỳ vọng Fed tăng lãi suất nó sẽ còn thay đổi liên tục theo các chỉ báo kinh tế. Tuần tới Tuần qua nhé, thì ờ, một số ờ, thông tin kinh tế trong tháng cũng bắt đầu được công bố. Như chúng ta biết là vào ngày mùng 1 thì chúng ta có là chỉ số PMI IFN sản xuất thì ở mức tăng nhẹ nhé. Đấy. So với mức dự kiến của các chuyên gia là năm 2,1 thì thực tế là năm 2,8 bằng với tháng trước. Nó chứng tỏ là các công ty vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất không ở ờ, dưới 50 thì thấy thu hẹp à, tuần tới thì chúng ta sẽ đón nhận những thông tin như thế nào ngày thứ hai mùng 5 nhá thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng của Mỹ được công bố mà hôm đó Mỹ sẽ nghỉ nghỉ lễ bank holiday như vậy là ngày thứ năm thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật có một điểm đáng chú ý đó là OPEC dự kiến họp ngày thứ năm thì chúng ta chờ đợi những thông tin về OPEC họp xem nó sẽ ảnh hưởng lớn đến biến động giá dầu còn các ờ, thị trường tài chính khác nhiều khả năng là không bị ảnh hưởng nhiều ngày thứ hai ngày thứ ba thứ ba thì ờ, chúng ta sẽ có cái ờ, việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Australia dự kiến sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm từ mức 1,85% lên 2,35%. Trong ngày thứ ba thì vào lúc 9 giờ tối chúng ta sẽ có chỉ số PMI IFN khối phi sản xuất của Mỹ dự kiến sẽ giảm, giảm nhẹ từ mức 56,7 xuống 55. Vào ngày thứ tư, vào ngày thứ tư thì uh, tin thì chúng ta không có nhiều, không có tin kinh tế nào quan trọng của Mỹ được công bố. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có hai thành viên FOMC phát biểu vào lúc 9 giờ và 11 giờ 35 việc các thành viên FOMC phát biểu sẽ đưa ra những cái quan điểm của Fed về lãi suất, về lạm phát, về nền kinh tế và có thể là thị trường sẽ biến động lên xuống theo cái uh, mức độ uh, quan điểm của mỗi chủ tịch Fed. Chủ tịch nào mà đưa quan điểm uh, bồ câu thì rõ ràng là các thị trường tài chính sẽ hỗ trợ tăng giá. Còn khi thị trường mà đưa quan điểm về diều hâu thì sẽ làm cho các thị trường giảm giá cá nhân tôi không đánh giá cao những cái bài phát biểu này vì nó trạng thái là đưa đẩy giống như là được ờ, media truyền thông theo dệt là chính chứ còn xét về yếu tố thực tế thì chúng ta chỉ có những thông tin đáng tin cậy nhất ví dụ như là bảng lương phi nông nghiệp tỷ lệ thất nghiệp cái CPI và quyết định quan trọng nhất thì nó chính nằm ở biên bản của họp FOMC thì chúng ta buộc phải chờ thôi vào ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ này chủ tịch Fed Powell phát biểu đó ngày thứ năm thì khả năng là phát biểu của chủ tịch ờ, Fed Powell nó sẽ có sức mạnh tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá là khả năng ngài Powell tiếp tục lặp lại cái quan điểm là Fed muốn ờ, kiềm chế cái kỳ vọng lạm phát của giới đầu tư cũng như của người dân Fed sẽ tiếp tục duy trì quan điểm là tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát thôi chứ nó cũng sẽ không có gì mới cả Vào ngày thứ sáu thì chúng ta cũng có hai thành viên FOMC phát biểu nữa vào lúc 11 giờ tối. Có thể nói là tuần này thì thông tin kinh tế của chúng ta thì ít, đa phần là sẽ có các chủ tịch ờ, Fed phát biểu và những trường phái quan điểm bồ câu hay là diều hâu của các chủ tịch Fed thì nó sẽ tạo ra cái sự đưa đẩy của thị trường và gây ra những sự biến động. Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá nó sẽ không biến động quá mạnh mà tâm điểm sẽ phải dồn sang giữa tuần sau nữa tức là vào ngày 13 tháng 9 khi thông tin CPI được công bố lúc đó thì giới đầu tư sẽ hình dung nó rõ hơn về cái quyết sách của Fed đó là xét dưới góc độ ờ, thông tin còn xét dưới góc độ kỹ thuật thì hiện nay cái ờ, đồng đô la nhé thì chúng ta biết là đồng đô la đang khá là mạnh Tuy nhiên cá nhân tôi thì vẫn thiên về hướng là đô la đang lên để tạo mô hình hai đỉnh thôi. Mặc dù tuần qua đô la vẫn tiếp tục tăng giá đóng cửa mức 109.6. Tuy nhiên tôi không nhìn thấy nhiều động lực tăng giá của đồng đô la ở thời điểm hiện tại. Đồng đô la thì đang tạo một phân kỳ âm khá là mạnh. Chúng ta nhìn thấy là giá thì tiếp tục lập đỉnh nhưng mà chỉ báo động lượng RSI thì liên tục lập những cái đỉnh thấp hơn. Do vậy để đồng chỉ số DXY này được đẩy lên mạnh và đô la tiếp tục tăng giá mạnh thì tôi không tin tưởng về khả năng đó. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái mức độ tăng giá của chỉ số DXY trong hai tuần vừa qua tuy nó là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp Tuy nhiên cái mức độ tăng giá của nó đã chậm đi rất nhiều. Tuần qua DI mở cửa 108.8 tăng giá lên 109.6 đấy mức độ tăng nó rất là thấp do vậy cá nhân tôi đánh giá là tuần tới sẽ là một tuần đảo chiều tuần tới đảo chiều hoặc muộn nhất là tuần sau nữa khi thông tin CFI được công bố thì sẽ tuần đảo chiều của chỉ số DXY tức là đồng đô la sẽ sớm bị chốt lời mạnh trong một hai tuần tới do vậy xu hướng chung của chúng ta sẽ là tiếp tục canh mua các đồng tiền tệ khác bán đô la mua đồng tiền tệ khác cũng như canh mua vàng. Mặc dù chúng ta chưa chắc chắn được thời điểm đảo chiều nhưng mà quan điểm cá nhân tôi thì là nhiều khả năng tuần tuần này hoặc là tuần sau nữa sẽ là tuần đảo chiều thôi. Do vậy với ờ, vàng thì cá nhân tôi vẫn bảo vệ quan điểm vàng cũng sẽ khi đô la thì tạo mô hình hai đỉnh thì vàng sẽ tạo mô hình hai đáy thôi. Có thể hai đáy cao hoặc hai đáy thấp tôi không thể biết được. Nhưng hiện tại chúng ta đang dự kiến vàng sẽ tạo mô hình hai đáy, vùng giá dưới nghìn bảy vẫn sẽ là một vùng hỗ trợ mạnh cho vàng. Tuần tới thì dự kiến vàng hoàn toàn có thể phá giả qua đáy tuần trước. Tức là tuần trước đáy ở 89, tuần tới dự kiến vàng có thể test lại vùng giá 80 85 trước khi đảo chiều mạnh mẽ. Do vậy xu hướng chính chúng chính của chúng ta tuần tới chỉ một chiều canh canh mua lên thôi nhé Chúng ta canh mua 80 85, dừng lỗ 70. Chốt lời của chúng ta thì chúng ta chốt lời 730, 750. Tuần tới chúng ta chỉ có một chiều thôi. Dừng lỗ có thể hơn 10 hơn 10 giá còn chốt lời thì 450 giá trở lên. Đó chiến lược vàng của chúng ta tuần tới. Đối với dầu thì dầu tuần qua chúng ta cũng khá là thành công. Với lệnh bán quanh 96 của chúng ta dừng lỗ 98 thì giá lên đến 972 quay đầu. Giá đã xuống thấp nhất 87 rồi. Đi rất là mạnh, gần 10 giá rất là mạnh luôn gần 10% tuần tới có lẽ chúng ta sẽ khó khó kiếm được điểm bán trừ khi dầu tiếp tục test lên vùng giá 96 97 chúng ta tiếp tục bán dừng lỗ 985 ngược lại nếu giá dầu xuống thì khu vực này chúng ta sẽ không khuyến nghị bán nữa bởi vì giá dầu dưới 85 theo tôi là vùng giá đầu đang mò đáy và chúng ta không biết được nó dừng đáy ở đâu mà bán đâu à, giá dầu nếu vượt qua phá qua 85 thì nó sẽ tìm về 80 xa hơn là 76 Do vậy, có hai vùng chúng ta sẽ phụ thuộc vào tuần tới xem OPEC sẽ đưa ra những cái thông điệp như nào. Nếu trường hợp thông điệp OPEC mà hỗ trợ giá dầu phục hồi thì chúng ta có thể bán 96 97 dừng lô 985 chốt lời 87. Ngược lại nếu giá dầu phá qua 85 chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ chờ cái giá dầu test 80, có lẽ chúng ta sẽ mua quanh 80 cộng trừ 0.5 giá, chúng ta dừng lỗ 78 và chốt lời 86. Nếu lệnh mua 80 bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh mua tiếp ở 76. Nói chung xu hướng tuần tới thì chúng ta ưu tiên canh mua ở 80 và 76 đối với giá dầu. Còn nếu trường hợp giá dầu lên được 96 97 chúng ta bán ở đó, dừng lỗ 985. Còn lại ở giữa chừng thì chúng ta không làm gì cả, ngồi ngoài xem nhé. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần ta qua chúng ta giao dịch không thành công. Chúng ta canh mua ở 31 4 đúng không ạ à, 318 chúng ta ra mua ở đây không thành công chúng ta bị dừng lỗ à, tuần tới thì cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang điều chỉnh và sau khi điều chỉnh thì nhiều khả năng hỗ trợ tuần tới của chỉ số chứng khoán Mỹ đang quanh 31 ngàn chúng ta sẽ mua quanh 31 ngàn cộng trừ 100 giá Đấy. dừng lỗ 37 1% cho tôi chốt lời thì 1.000 đến 1.500 giá thì chúng ta chốt lời tầm 32 đến năm nhá đó điểm tuần tới khá là dễ giao dịch thôi xu hướng chính của chúng ta vẫn là kênh mua thôi tôi thì đánh giá là hiện nay cái ờ, thị trường đang phản ứng quá đà với ờ, kỳ vọng tăng lãi suất 0,75% của Fed tôi nghĩ là cái này là đang là kỳ vọng đang hơi ảo tưởng về sức mạnh của đồng đô la của thị trường chứ cá nhân tôi thì vẫn ờ, thiên về hướng là Fed tiếp tục tăng lãi suất nhưng tôi thiên về hướng Fed chỉ tăng lãi suất là 0.5% thôi chứ không tăng 0.75 nữa đưa lãi suất của Fed lên mức là 2.75 lên 3% đó tầm đó và tôi vẫn thiên về quan điểm là cuối năm lãi suất của Fed tầm 3,5% là phù hợp chứ tôi không đánh giá cao khả năng Fed sẽ đưa lãi suất lên 4% vào cuối năm này đối với chỉ số S&P 500 Đối với chỉ số S&P 500 nó đang có hỗ trợ khá mạnh quanh 3.900. Tuần qua thì cũng chạm đến 3.900 rồi quay đầu. Tôi nghĩ là vùng giá 3.850, 3.900 là vùng hỗ trợ của chỉ số S&P 500. Hiện nay S&P 500 đang ở 3924. Như vậy chúng ta sẽ canh mua quanh 3850 cộng trừ 10 giá nhé. 3850 cộng trừ 10 giá. Chúng ta dừng lỗ 100 điểm đi, 3750. Chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến là 200 giá 4050 đến 4100. Đối với chỉ số Nasdaq 100 Đối với chỉ số Nasdaq 100 thì hỗ trợ đang đặt quanh 11.900. Như vậy chúng ta mua 11.800, 11.900 dừng lỗ 11.500 cho tôi. Chốt lời chúng ta hướng đến là 12.800. Dừng lỗ tầm 300 giá, chốt lời 1.000 giá là phù hợp. Đó là với chỉ số chứng khoán Mỹ, dầu vàng chúng ta có chiến lược hết rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang đối với các cặp tiền tệ. Thì hiện nay đối với ờ, USD trên đồng yên thì chúng ta biết là yên thì Nga, Trung Nhật Bản thì tiếp tục giữ nguyên chính sách tiền tệ là nới lỏng còn Mỹ tăng lãi suất và hiện nay đồng yên đang ở những mức gọi là kỷ lục rất là kỷ lục trong 30 năm Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy cái tín hiệu nhấp nháy đảo chiều của đồng yên Thứ nhất là tuần qua vào phiên cuối tuần đồng yên đã tạo ra một cây doji à, ờ, 140 nó cho thấy cái tín hiệu nhấp nháy đảo chiều Thứ hai tôi vẫn kỳ vọng hiện nay đồng yên trên U sẽ tạo mô hình hai đỉnh và đi xuống với cái target mô hình hai đỉnh này thì nếu thật sự đi xuống phá qua về đường viền cổ 130 sẽ hướng về 120 cơ. Do vậy cái vùng giá 140 này là một vùng khá là tốt để canh bán. Trên chát tuần thì chúng ta cũng thấy đồng U trên Yên đã tạo cái tín hiệu phân kỳ âm đảo chiều khá là mạnh. Đấy đi chỉ số ờ, động lượng sức mạnh thì là tạo phân kỳ âm với đường giá. Do vậy tôi không tin tưởng về khả năng đồng U Yên tiếp tục tăng giá mạnh. Cá nhân tôi đánh giá đồng U Yên hiện nay thì xu hướng chú ý chính của chúng ta sẽ canh bán thôi không không canh mua gì hết nó cũng tiến vào những cái vùng cần phải điều chỉnh rồi Đó. chúng ta nhìn thấy nó tiến vào những cái vùng cần phải điều chỉnh có lẽ là trên H4 thì nó cũng đang có tín hiệu nó khá là rõ có lẽ chúng ta sẽ đánh men theo cái H4 này thôi nếu men theo tín hiệu H4 này ạ thì tuần tới thì đồng U có thể lên cao là tầm 141. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh bán đồng U Nếu đồng U Yên lên 141, 141 2 chúng ta bán thôi. Chúng ta dừng lỗ 142 là tôi còn chốt lời thì ngắn hạn nhất là 139. Tức là chốt lời 200 pip, dừng lỗ 100 pip. Xa hơn thì chúng ta có thể hướng đến chốt lời ở vùng giá 38, xa nữa thì chốt lời MA 235 tùy theo thôi nói chung gồng lời chúng ta gồng được càng cao càng tốt mua thì chúng ta không mua nhé các tín hiệu chỉ báo phân kỳ âm đã xuất hiện rồi còn tất nhiên là khi chúng ta mà bán đón đỉnh thì chúng ta chỉ cần chốt lời một lệnh thì chúng ta có thể dừng lỗ ba bốn lệnh chúng ta vẫn có thể dương đấy là điều bình thường còn thời điểm này thì không phải là thời điểm canh mua nữa các tín hiệu ngắn hạn dài hạn đều tiến vào vùng quá bán khá là quá mua khá là sâu và cái xác suất đảo chiều rất là cao tất nhiên nó sẽ không đảo chiều ngay vì thường trên đỉnh thì nó hay thể hiện cái sức mạnh cảm giác là nó khỏe tuy nhiên đỉnh những lúc mà cảm giác là khỏe thì đấy sẽ là những lúc yếu nhất những lúc thị trường dễ đảo chiều nhất đối với đồng euro trên USD Euro trên USD tuần qua cũng tiến về 0.9010 à, rồi. Sau đó đã phục hồi trở lên 1.0027. Tuy nhiên lại đóng cửa 0.9956. Cá nhân tôi đấy cũng đánh giá là euro trên USD thì đang ở quá trình tạo đáy thôi. Do vậy tuần tới chúng ta cũng canh mua đồng này thôi chứ chúng ta không canh bán. Chúng ta vẫn canh mua quanh 0.9880 cộng trừ 10 pip thôi dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 ờ, pip thôi 0.1060 180 pip đối đồng bảng trên USD đối bảng trên USD thì chưa hề có dấu hiệu là dừng dừng dừng quá trình xuống tuy nhiên đồng bảng trên USD lại đang tiến vào một vùng quá bán khá là mạnh hiện nay chỉ số RSI đã xuống khá là thấp dừng lại ở mức 25 rồi. Do vậy tôi không tin tưởng vào việc đồng bảng có thể xuống sâu hơn quá nhiều so với mức giá hiện tại. Cá nhân tôi đánh giá đồng bảng trên USD sẽ tiếp tục đi theo cái chen này. Và khi chạm chen nó sẽ bật lên rất là mạnh mẽ. Do vậy đồng bảng trên USD tuần tới khả năng chúng ta sẽ canh mua thôi. các phân kỳ ờ, âm đã xuất hiện, nghĩa là thị trường sẽ sớm đảo chiều mạnh thôi. Trường hợp xấu nhất thì nó hướng lên đáy cũ này. 1.11400 Hiện nay đang là 1.11511. Như vậy chúng ta canh mua quanh quanh đáy cũ thôi. 1.11400 cộng trừ 10 pip Các bạn ờ, dừng lỗ thì đồng bảng ở chỗ này chúng ta sẽ dừng lỗ 60 pip cho tôi. 1.1340. Còn chốt lời chúng ta chốt lời 200 đến 300 pip. 1.11600, 1.11700 nhé. Đối ứng đồng ờ, USD CAD USD trên CAD thì đã có nến đảo chiều rồi tạo mô hình hai đỉnh có lẽ là chúng ta sẽ kỳ vọng có một mô hình ba đỉnh do vậy chúng ta bán quanh cái đỉnh cũ này thôi 1.3 200 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip 1.3260 trên cái đỉnh cũ lần trước đỉnh cũ lần trước là 1.3220 chúng ta dừng lỗ 1.3260 Chốt lời 300 pip cho tôi. 1.2900. Đối đồng à, AUD USD tuần tới thì à, ngân hàng trung ương Canada Australia sẽ tăng lãi suất 0,5%. Do vậy cá nhân tôi đánh giá đồng AUD này hoàn toàn có thể tạo đáy và phục hồi. Do vậy chúng ta vẫn kỳ vọng nó sẽ tạo 12 đáy thôi. 0.6710 dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip chốt lời 0.6900 cho tôi đây MA50 mua tại đáy cũ dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip đối với đồng Australia à New Zealand trên USD uh, New Zealand trên USD chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta ngồi chờ thôi một là chốt lời hai là cắt lỗ thôi nha 0.60 10 chúng ta khớp rồi chúng ta chờ dừng lỗ chốt lời thôi điểm này chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 200 pip ngồi chờ thôi nhé còn bạn nào mà chưa có lệnh thì chúng ta có thể vào lệnh 0.6000 0.6010 này lệch nhau 10 pip thôi không đáng kể gì đối với đồng bảng trên yên khả năng đồng bảng khi tạo đáy xong thì nó sẽ hồi mạnh mẽ đợt tuần vừa qua thì bảng mất giá yên mất giá nên đồng này đi ngang đồng này theo tôi là sẽ không giao dịch chúng ta không giao dịch nhé đối với BTC BTC tương tự vàng thôi tôi kỳ vọng BTC sẽ tạo mình hai đáy đi lên do vậy cá nhân tôi đánh giá BTC sẽ tạo đáy quanh vùng 18 519.000 cái đáy lần trước là 17.6 Như vậy chúng ta có thể dừng lỗ qua đáy là 17 năm chúng ta dừng lỗ Như vậy chúng ta có thể mua BTC quanh 18.500 18.500, 18.800 này. Đó. Nói chung là 10, 18, 19.000 là vùng mua BTC. Dừng lỗ 17.500. Bạn nào dừng lỗ sâu được thì có thể dừng lỗ 17.000 thì chắc ăn hơn. Đỡ bị dọc dâu. Còn chốt lời thì tôi nghĩ là hướng đến ngắn là 24, xa hơn là 31. Lệnh này sẽ mệnh mua xuyên, mua ngắn mua dài đều được, lướt sóng đều được. Vùng 18 19 nghìn này vùng canh mua thôi nhé, không phải vùng canh bán. Tuyệt đối không canh bán. Còn mua được điểm nào thấp nhất, điểm nào đảo chiều. Muốn mua điểm thấp nhất thì có lẽ các bạn phải ra những khung ngắn hơn. Canh đảo chiều trên H1 hoặc là dài hơn là canh đảo chiều trên H4. BTCH1 vẫn đang hoàn toàn nằm dưới MA200. Một khi nó bứt phá lên MA200 thì nó sẽ quay trở lại tăng mạnh mẽ. Hiện nay MA200 đang nằm ở 20.000. Giá với MA200 đang đi khá là sát nhau, hút lại gần đến nhau đấy. Khi nó hút lại đủ thì nó sẽ xảy ra quá trình nghịch đảo. Nghĩa là xuyên suốt quá trình xuống thì giá luôn nằm dưới MA200. Đây, từ lúc dưới 24.000 này. Nhưng khi nó nghịch đảo lên thì lúc đó MA200 sẽ lại thành hỗ trợ và giá sẽ luôn nằm trên MA200 khi nó nghịch đảo lên. Ok, đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 9 đến mùng 10, mùng 5 đến mùng 10 tháng 9 năm 2022. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.